đó là niềm vui của mình rồi rồi bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm một câu cá nha thành phần của chúng ta gồm có trứng gà một quả nha các bạn bơ trường an một muỗng nha các bạn một ít sữa ờ, đặc nha các bạn và một muỗng cà phê ờ, đen nha các bạn một quả chuối chuối gì cũng được nha một củ à, khoai lang nướng nướng cho chúng ta có độ thơm và dính cao hơn các bạn nửa lạng à, cắm gạo rang các bạn cắm gạo các bạn à, rang à, thơm lên rang vàng lên rồi các bạn sẽ nhuyễn ra là ok nha hai lạng à, cám gà con trang trang thơm nha các bạn cắm chim bịch cắm chim như thế này nha các bạn rồi ok bây giờ mình sẽ à, làm mồi cho các bạn xem đầu tiên đây là đây là cắm gà cắm chim khoảng à, nước bạch thôi nha các bạn mình sẽ à, trụng nước sôi nha trụng nước sôi cho nó nở ra nước sôi nè rồi ok chúng ta sẽ quậy phần này đều lên cho nó nó đều nha các bạn chúng ta trộn nước sôi cho được cái dính nha à, với lại là nhanh nở ra các bạn chỉ lại cái chế phần nó thích ăn cái cái uh, cám trần nước sôi nha các bạn cá chép rất là thích Rồi ok, sau khi chúng ta trộn xong, chúng ta sẽ bỏ vô đây nha các bạn. khoai lang một củ khoai lang nha bạn khoai lang nướng này càng tốt nha tạo ra mùi thơm với lại độ cái dính nó cao nha bạn rất là dẻo ta bóp thật là đều nhuyễn ra là ok rồi ok một quả trứng gà chuối các bạn một quả chuối nha cà phê cà phê phin mình pha phê đen các bạn các bạn cho mình một muỗng nha bơ bơ chuột ngang chúng ta cũng cho một muỗng nha các bạn muỗng cà phê nè muỗng sữa ok cái sữa này là sữa đặc là ok các bạn nhé rồi giờ bắt đầu chúng ta trộn mồi mùi ta rất là thơm các bạn thơm có mùi nồng có mùi tanh có mùi chua có mùi khét tới hợp cho chúng ta câu chép nha các bạn chúng ta chỉ cần trộn đều cái phần này lên là ok nha với với cái à, cái bài mồi này các bạn làm xong rồi các bạn đem câu liền cũng ok nha nếu bạn không có thời gian câu bạn làm xong là các bạn bỏ tủ lạnh nha tủ lạnh à, khoảng một tầng cũng không sao hết nha cũng ok nha là đi câu chúng ta lấy ra chúng ta đi câu thôi ướt quá thì chúng ta có thể chọc thêm cám mà mà khô quá chúng ta thì trộn thêm nước hồ nha các bạn bài mồi chúng ta rất là dẻo nha các bạn có độ cái dính rất là cao tại vì trong đây nó có cám à, cám chim trùng nước sôi với cám gà có cộng cả khoai lang nướng nữa mồi ta rất là dẻo nha cái mồi này chúng ta tổng cộng là hết 9 à, phần nha các bạn 88 đến 9 phần bài này các bạn câu chép thôi rồi hơi, hơi bị nhảy luôn các bạn mình đã test cái bài mồi thành công rồi nha các bạn cũng làm thử bằng test thử nha các bạn Rồi ok Bài mồi của chúng ta đã xong À mình à, còn quên một phần các bạn Đó chính là cám gạo rang nha bạn Đây cám gạo rang Mình còn quên một phần nữa Đây mình bỏ cái luôn Rồi ok chúng ta chọc hết phần này lên rất là thơm bạn ơi cái cám ờ, gạo này rang lên rất là thơm bạn ơi thơm đồng luôn á rất là thơm có mùi thơm nồng nặc luôn các bạn mồi ta nó hơi khô các bạn thì mình cho đây thêm ít nước nữa chắc ok hơn mồi ta nó nó nó khô quá mình sẽ à, cho nước à, từ từ các bạn ta cho lần ít nước thôi ta trộn lên thấy nó nó vừa ok mà nó còn khô quá thì chúng ta có thể cho thêm ít nước nữa nha các bạn chúng ta bóp thật đều ra là ok nha các bạn Vậy là bài mồi của chúng ta đã xong nha các bạn Rồi à, cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái clip à, làm mồi câu cá cho trái của mình nha Các bạn nếu thấy hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để cập nhật những video nhất của mình nha các bạn Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé Xin chào